Okay. À, chào mừng quý quý nhà đầu tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần và tôi là Phạm Việt Duy thì hôm nay thì do một số cái lý do về cái lịch công tác cho nên là chúng tôi đã chuyển cái chương trình này lên một hôm là 2 giờ 30 là sớm hơn một tiếng so với cả thường lệ và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về công ty cổ phần Vincom Retail mã cổ phiếu là VRE và đồng hành với tôi ngày hôm nay là bạn Bách đến từ à, đến từ bộ phận research của VN Direct và đang cover nhóm ngành bán lẻ và như mọi chương trình khác thì hôm nay tôi sẽ đi qua các, các phần là tổng quan về mã cổ phiếu này thì VRE được thành lập vào năm 2012 vốn điều lệ hiện tại ở trên thị trường chứng khoán là 23.288 tỷ và có và ban lãnh đạo của VRE thì có ba nữ và một nam và và đây là một số cái thông tin sơ bộ của VRE thì hiện tại là họ đang có 80 trung tâm thương mại kinh doanh chính trong lĩnh vực là bán lẻ và hiện tại thì là cái số lượng trung tâm thương mại của họ là đã được phủ đến là 43 tỉnh thành trên cả nước và có 60% tổng diện tích sàn bán và 70% doanh thu là của họ là sẽ đến từ là các à, chuỗi cửa à, các trung tâm thương mại ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái ROE của VRE thì cũng có cải thiện qua qua thời gian thì hiện tại là đang ở mức là từ 8 cho đến 10 phần trăm và cái kết quả cái cái tăng trưởng kinh doanh thì cũng có cải thiện và đỉnh là 2018 và hiện tại là do cái tình hình Covid cho nên là thành ra là vẫn chưa chưa có tăng trưởng tốt trong những năm vừa rồi và bây giờ thì tôi sẽ nói ba điểm tích cực đầu tiên của cổ phiếu VRE trước khi bạn Bách sẽ đi sâu hơn vào cái luận điểm này thứ nhất đấy là triển vọng tích cực cho ngành bán lẻ và bất động sản tại Việt Nam thứ hai là quỹ đất bán quỹ đất bất động sản bán lẻ của VRE là vượt trội so với cả các đối thủ khác trong ngành và cuối cùng là mối quan hệ của VRE cùng với cả những công ty khác trong cùng tập đoàn mẹ Vingroup thì sẽ tạo ra một cái hệ sinh thái giúp cho họ có cái ờ, lợi thế cạnh tranh so với cả những đối thủ khác thì bây giờ mời bác có thể trình bày cho quý nhà đầu tư nghe về cái luận điểm tích cực đầu tiên à, cảm ơn duy à, thì triển vọng triển vọng của ngành bán lẻ của Việt Nam của mình thì uh, rõ ràng là mọi nhà đầu tư có thể thấy được là nó rất là khá là tiềm năng nhất là trong cái giai đoạn mới khi ừ. mà uh, tăng trưởng của thu nhập của Việt Nam mình như các bạn có thấy bên cái chart bên phải đó là tăng trưởng thu nhập của Việt Nam mình đang ở tương đồng với cái mức tăng mức thu nhập của Philippines và Thái Lan ở trong cái thời kỳ bùng nổ nhất và cái cơ cấu của dân số của mình đang là cơ cấu độ tuổi vàng với cái um, uh, 68% số dân trong cái Ờ, giai đoạn độ tuổi đó là từ 15 đến 64 tuổi thì nó sẽ kích thích cho uh, cái khả năng tiêu dùng cũng như là tiềm năng cho các cái công ty mà bán lẻ họ uh, duy trì được cái kết quả kinh doanh tốt và từ đó thì kích thích cho cái việc đó là VRE có thể ừ, mở rộng quỹ đất cũng, cũng như là uh, cho thuê thêm mặt bằng bán lẻ của mình thì um, nếu mà so sánh trong khu vực thì mọi người có thể dễ dàng thấy đó là cái tỷ lệ mà diện tích bán lẻ trên mỗi người trên mỗi người dân ở à, giai đoạn này của Việt Nam mình rất là thấp như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì chỉ có 0,1 à, mét vuông trên mỗi người trong khi nhìn lại các cái thành phố trong khu vực thành phố lớn đó, thì chúng ta thể thấy đó là cái tiềm năng mà để cái diện tích này nâng lên nó rất rất rất là nhiều đó cho nên là về mặt xét về tiềm năng của ngành bán lẻ trong thời gian tới tới chắc là trong 10 năm tới thì chúng tôi cho, cho rằng đó là việc à, cái việc công ty VRE có thể tận dụng được cái tiềm năng tăng trưởng này làm là một điều gọi là rất mạnh mẽ à, về ý thứ hai về mặt tích cực mà VRE đang được uh, uh, gọi là đang có lợi thế so với các công ty khác ông cho tôi slide à, tiếp theo. Ok ok. À, thì à, tôi ừ. muốn hỏi thêm cái là cái uh, tỷ lệ mà Hồ Chí Minh với Hà Nội hiện tại là 0,1 trên đầu người ấy. thì tức là hiện ừ. tại là cái tỷ và cái số số diện tích là phục bán lẻ cái trung tâm thương mại mà để phục vụ cho con người ở Hồ Chí Minh với cả Hà Nội là ít so với cả Singapore với Bangkok đúng không? Và nghĩa là nếu mà giả sử như là hiện tại là có 10 trung tâm thương mại ở Hà Nội thì cái số lượng trung tâm thương mại có thể lên thêm 10 lần nữa đúng thì nếu mà ờ. so sánh ở những cái uh, thành phố trong khu vực thôi chẳng hạn như Jakarta và Manila thôi thì uh, chúng ta có thể nhân năm cái diện tích so với hiện ừ. tại thì rõ ràng nó là đây là một cái tiềm năng khá phát khá là đáng kỳ vọng cho cái mảng đó là bán lẻ bất động sản này à. bất động sản ngoài ra nữa thì là ở trong cái này thì có chúng tôi có đề cập đến là một cái nữa là về cơ cấu dân số vàng thì hiện tại là có 68% dân số của Việt Nam là đang trong độ tuổi từ 15 cho đến 64 thì cái độ tuổi và chúng ta có thể nhìn thấy là cái mức thu nhập của Việt Nam hiện tại là khá tương đồng với cả Thái Lan và Philippines ở những cái thời kỳ mà nền kinh tế chuẩn bị bùng nổ và sau đấy thì là sẽ tăng rất là mạnh thì nó sẽ kích thích tiêu dùng rất là nhiều và nó sẽ là cái cơ hội cho VRE để có thể phát triển cái mạng lưới bán lẻ của mình và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang cái phần thứ hai đấy là cái quỹ đất bất động sản của VRE thì vượt trội so với cả những đối thủ khác thì Bách có thể chia sẻ thêm với cả quý nhà đầu tư trong cái giai đoạn ờ, khoảng 4 ờ, năm vừa qua thì diện tích bán lẻ của VRE gọi là tăng trưởng thần kỳ khi mà tăng từ 1 triệu mét vuông mét vuông sàn bán lẻ lên 1.7 triệu mét vuông sàn bán lẻ trong ờ, đến tính đến cuối quý 1 năm 2021 này thì rõ ràng cho thấy đó là với cái với cái một cái sức tăng trưởng về cái diện tích đất cho thuê à, diện tích mặt bằng bán lẻ cho thuê cũng như là độ bao phủ của VDE khi mà họ phát triển ra được 43 tỉnh thành trên tổng số 64 tỉnh thành hiện tại 80 trung tâm thương mại trong đó tập trung cao điểm là ở ở các cái trung tâm kinh tế lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì à, tiềm năng này vẫn tiếp tục được gọi là có thể được mở rộng trong tương lai khi mà à, VRE họ à, đưa ra một cái kế hoạch đó là xây dựng à, gần như gấp đôi gần như gấp đôi cái diện tích mặt sàn bán lẻ cho tới trong đó vòng 5 năm tới là từ 2021 đến 2026 thực ra thì à, với cái diện tích 3 triệu mét vuông như kế hoạch hiện tại thì à, mình thấy đó là nó rất là khả thi tại vì à, trước đây à, khoảng khoảng khoảng à, đầu năm 2020 họ đã từng có kế hoạch đó là mở rộng lên đến tận 5 triệu mét vuông sàn bán lẻ trong năm 2020 ờ, cho đến năm 2026 tuy nhiên là đối do dịch covid cũng như là tác động đến ngành bán lẻ khá là nặng nề thì uh, họ chỉ có giới hạn họ, họ giảm đi lại cái kế hoạch sẽ còn khoảng 3 triệu mét vuông sàn và nhưng mà dù sao con số này cũng rất là rất là lớn đối với một cái công ty kinh doanh uh, bất động sản bán lẻ như VRE khi mà hiện tại chúng ta có thể thấy đó là từ 1,7 triệu mà có thể tăng lên tới 3 triệu mét vuông sàn thì là một cái tiềm năng khá lớn trong tương lai Vậy thế là theo cái luận điểm này thì nghĩa là cái số cái số diện tích mà VRE kinh doanh trung tâm thương mại thì nó sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới. Có phải rồi, ý là như vậy đúng không? Cái này. Và, đúng rồi, và nếu mà như vậy thì cái lợi nhuận nó có tăng trưởng tương ứng không hả Bách? Um, thực tế thì trong cái trong cái giai đoạn mà trước Covid đó, thì uh, hầu như hàng năm VRE đều tăng cái giá thuê mặt bằng Okay. Tuy nhiên là đối với cái giai đoạn, giai đoạn này thì uh, giá thuê mặt bằng có thể sẽ chậm lại trong vòng uh, ờ, 1 đến 2 năm. 2 năm có nghĩa là sẽ không có tăng cái giá thuê mặt bằng. Sau đó thì sẽ quay lại cái uh, giai đoạn tăng giá. Đó là cái về mặt giá, còn về mặt diện tích thì rõ ràng như như ngày giờ mình trình bày thì nó sẽ tăng lên gần như gấp đôi. Thì do đó là doanh thu kỳ vọng từ cái mạng đó là cho thuê bất động sản bán lẻ có thể gấp đôi như vậy. Và đặc biệt là có một ý nữa đó là à, ờ, VRE hiện tại đang tập trung vào phát triển các cái à, trung tâm thương thương mại Vincom Megamall có nghĩa là trong những cái trung họ sẽ phát triển những cái trung tâm tích hợp đối với các khu dân cư uh, phát triển của Vingroup cho đó do đó là những cái dịp uh, những cái trung tâm này là hướng đến đối tượng đa đối tượng nhưng mà với cái mức giá thuê nó cao hơn hẳn so với các uh, cái loại hình uh, bất động sản còn lại của của của VRE như là Vincom ờ, Plaza, Vincom Đất hay là Vincom Center. Do đó thì ừ. đây là cũng là một cái uh, yếu tố để thúc đẩy đó là giá trung, giá thuê trung bình của VRE trong vòng 5 năm tới. Vâng, vậy là theo như luận điểm thứ hai của chúng tôi thì cái cái số lượng đất mà sẽ khai thác bất động sản của VRE sẽ tăng gần gấp đôi trong vòng 5 năm tới cùng với đấy thì là có thể là triển vọng về tăng giá cho thuê trong vòng 2 năm tới thì sẽ chưa thể tăng ngay bởi vì do dịch covid nhưng mà sau đấy thì 3 năm sau thì chúng thì hoàn toàn có thể là sẽ tăng giá thường xuyên và sau đấy thì ngoài ra nữa thì là VRE cũng triển khai những cái loại hình cho thuê bất động sản mà cao cấp hơn sẽ giúp cho họ có được cái giá cho thuê tốt hơn thì qua đây thì chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng là cái doanh thu nó cũng sẽ tăng trưởng là gấp đôi trong vòng 5 năm tới hay là lợi nhuận cũng vậy và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm thứ ba mà rất là tích cực đối với cổ phiếu VRE này thì đấy chính là cái việc là mối quan hệ cộng hưởng hệ sinh thái đa dạng với tập đoàn với các công ty trong tập đoàn mẹ của Vingroup thì uh, cảm ơn duy thì cái uh, mình nghĩ đó là một trong những cái mối quan hệ mà với tập đoàn Vingroup đó là một trong những cái đòn bẩy khá lớn cho VRE không những là về mặt tài chính khi mà mình có thể uh, tận dụng được cái mối quan hệ của tập đoàn để mà uh, kiểm soát được cái dòng vốn mà nó còn liên quan đến các sản phẩm cộng hưởng mà Vingroup cũng như là là là Vinhome có thể mang lại cho VRE thì như hồi nãy mình đã trình bày thì uh, chiến lược sắp tới của Vincom Retail đó là họ sẽ tập trung mở các Vincom Megamall mà ở đây họ sẽ tập trung vào những cái khu dân cư phát triển mới mà Vinhome triển khai thì um, có thể có thể hình dung đó là Vinhome tiến đâu thì sẽ có mọc lên những cái um, trung tâm bán lẻ của Vincom Retail đi đến đó và như vậy thì với những cái trung tâm bán lẻ có thể quy mô lên đến 200 ngàn 100 đến 200 ngàn người thì uh, tiềm năng sắp tới của Vincom Retail nó sẽ song hành cùng với cái sự phát triển của các uh, khu đô thị mà Vingroup mang lại cho mọi người thì như mọi người có thể thấy đó là Vinbus hỗ trợ rất tốt cho cái, cái việc di chuyển cho các uh, người dân trong cái khu uh, các khu uh, khu sinh sống mà Vinhome xây dựng um, và các công ty con liên kết uh, à, cũng hỗ trợ một phần lên đến tận uh, à, 29% diện tích cho thuê của VRE thực tế thì uh, cái tỷ lệ này đã giảm đi một phần vào đầu năm 2020 sau khi um, Vinpro mà kinh doanh về cái sản phẩm điện tử họ rút ra khỏi thị trường tuy nhiên thì cái mức uh, tỷ lệ cho thuê của VRE vẫn duy trì ở mức trên 80 cho tới hiện tại mặc dù có Covid Vâng, à, thì đấy là cái ờ, điểm mà chúng tôi đưa ra là có phần tích cực cho cổ phiếu VRE và như chúng quý vị đã thấy thì là với cái hệ sinh thái như này thì họ sẽ giúp cho cái việc là di chuyển đến các trung tâm thương mại của VRE thuận tiện hơn. Ngoài ra nữa thì là cái nhu cầu mà sử dụng trung tâm thương mại của VRE cũng sẽ cao lên. Qua đấy thì là là nó sẽ giúp cho VRE là hoàn toàn có thể là có được cái mức giá giá cho thuê mặt bằng cao so với các các, các đối thủ khác thì đấy là ba cái điểm tích cực của chúng tôi ngày hôm nay đối với cả cái cổ phiếu VRE này và bây giờ thì chúng tôi sẽ sang ba cái luận điểm tiêu cực của ngày hôm nay là thứ nhất là cái việc là dịch bệnh Covid hiện tại đang kéo dài nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh năm 2021 của doanh nghiệp thứ hai nữa là chiến lược tập trung vào cái mảng bán lẻ và giảm chỉ tỷ trọng mảng chuyển nhượng bất động sản thì mặc dù là như quý vị đã biết thì là cái sản lượng à, cái diện tích cho thuê của VRE thì sẽ tăng gấp đôi giá bán thì cũng có kịp, à, cái giá cho thuê thì cũng kỳ vọng tăng tuy nhiên thì cái lợi nhuận đến từ việc là chuyển nhượng bất động sản của những năm trước thì của VRE sẽ không còn nữa thì cái này nó sẽ khiến cho doanh nghiệp là có thể là sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực đến cái à, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai và cái cái lý do cuối cùng mà chúng tôi đưa ra mà chúng tôi không thích đấy chính là cái định giá của VRE chưa thực sự là hấp dẫn thì đối với cả cái rủi ro đầu tiên thì đấy là rủi ro dịch bệnh Covid kéo dài thì chúng tôi có một số cái liệt kê của của chúng tôi của những trong quá khứ thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là cái quý 2 năm 2020 và quý 3 2020 là khi mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid thì cái doanh thu và cái lợi nhuận sau thuế của VRE là giảm rất là mạnh so với cả cùng kỳ thì cái việc này và chúng ta cũng đã biết rằng là Hà Nội với cả Hồ Chí Minh thì cũng đang ở trong cái trạng thái gọi là không thể nào mà đi shopping được trong vòng trong cái tháng 6 vừa rồi và tháng 5 và cái việc này và như chúng ta ta đã biết thì cái doanh thu của công ty này cho thuê thì là 60 đến 70 phần trăm là đến từ hai cái địa bàn này thì cái điều này nó sẽ làm ảnh hưởng rất là mạnh đến cái kết quả kinh doanh quý quý 3 à quý 2 năm 2021 và và chính và chính vì là cái dịch Covid này thì như chúng tôi đã chia sẻ thì cái giá cho thuê của Hà Nội và Hồ Chí Minh cũng sẽ khó có thể tăng được trong một hai năm tới thì thì cái điều này thì bách có thể cho quý nhà đầu tư biết thêm rằng là nếu mà ảnh tính cả ảnh hưởng của dịch covid và của vào cái đợt vừa rồi thì cái năm 2021 này doanh thu và lợi nhuận của VRE sẽ tăng trưởng ra sao và kỳ vọng trong các năm tới sẽ thế nào? Um, thực ra thì cái uh, đợt Covid này uh, chưa phản ánh vào trong cái mô đồ nhưng mà uh, xét trong năm 2020 thôi, thôi á thì uh, ờ, VRE đã hỗ trợ lên đến tận 865 tỷ lận trong vòng uh, quý 1, quý 2 và quý 3 năm 2020 để mà hỗ trợ các uh, người thuê nhà à, thuê dịch thuê à, thuê Minh Duy à, đối với cái đợt dịch à, đợt dịch Covid này á, thì trong năm 2020 VRE đã hỗ trợ với tổng cái giá trị hỗ trợ là lên đến 865 à, tỷ đồng cho các à, người thuê à, người thuê trong các khu ờ, thương mại thì cái thực thực tế mà nói thì đây chính là à, à, khoản giảm cái chi phí thuê thì khiến cho đó là cái giá thuê mặt bằng mang danh ờ, cái giá thuê mặt bằng danh nghĩa nó sẽ không giảm nhưng mà về bản chất thì nó sẽ giảm thông qua cái gói hỗ trợ này thì đối với cái đợt dịch covid mới nhất uh, đợt dịch đợt dịch mình uh, roll back lại cái đợt dịch covid vào tháng uh, 1 vừa qua thì uh, VRE không phải đưa ra bất kỳ cái uh, gói hỗ trợ nào tuy nhiên đến đợt dịch này thì như mức độ uh, mức độ của mức độ tác động của covid 19 đến cái uh, tình hình xã hội nó khá là lớn khiến cho thành phố Hồ Chí Minh phải giãn cách xã hội uh, tổng cộng đó là 30 ngày thì như ừ. vậy đồng nghĩa với việc đó là các trung tâm đóng uh, thương mại phải uh, họ không hoạt động được trong vòng uh, trong vòng uh, một tháng thì tương ứng với nó thì sẽ là những cái khoản hỗ trợ tiếp theo mà VRE sẽ phải hỗ trợ cho các uh, uh, người thuê nhà người thuê uh, người thuê ở trong trung tâm thương mại thì uh, nhưng mà nhưng mà um, cái mặt uh, cái mặt việc cái giá trị thuê nó là cái vấn đề quan trọng nhất cho tới hiện tại thì nếu mà ước tính chúng ta uh, ước tính là khoảng là uh, VRE sẽ hỗ trợ khoảng 300 tỷ cho um, cho đợt uh, cho đợt Covid này cho các người thuê nhà thì uh, dự kiến đó là net profit của họ sẽ không có đạt được cái sự uh, hồi phục mà mạnh mà mà chúng tôi dự đoán là chắc khoảng đâu đó khoảng tầm 3.000 tỷ 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế cho năm 2021 nếu như trong trường hợp đó là trong cái quý này VRE họ hỗ trợ đâu đó khoảng tầm à, 300 đến 400 tỷ à, là cái à, thì cái ờ, cái việc hỗ trợ từ 300 khoảng 300 tỷ cho cái ờ, giai đoạn này là chúng tôi lấy tham chiếu là trong cái quá khứ năm 2020 thì VRE cũng đã hỗ trợ khoảng 600 tỷ cho khách thuê cho khách thuê vào quý 1 và quý 2 và chúng ta thì cũng đã biết là cái đợt dịch Covid đấy thì thì là cái ờ, đợt là giãn cách xã hội nó rộng và lớn hơn nghĩa là nó suốt xuyên suốt cả một quý luôn còn hiện tại là mới chỉ là có giãn cách có một tháng thôi cho nên là thành ra là cái con số 300 cũng là một cái con số tương đối lớn và khá là thận trọng cho cái kết quả kinh doanh của họ và chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng là cái cái hỗ trợ này nó có thể ít hơn trong và hiện tại thì chúng ta chưa có cái thông tin chính thức cho cái việc đấy và bây giờ thì tôi sẽ sang một cái rủi ro thứ hai của như tôi phân tích ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái là năm 2020 8% nghĩa là cái việc uh, bên cạnh là việc VRE cho thuê các mặt bằng kinh doanh doanh bán lẻ thì họ cũng có chuyển nhượng những cái bất động sản khác để tạo ra thêm doanh thu và lợi nhuận thì trong tương lai thì cái kế hoạch của doanh nghiệp là sẽ không có đẩy mạnh cái mảng này nữa nó sẽ bớt chuyển nhượng bất động sản đi và qua đấy thì qua đấy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái doanh thu lợi nhuận thì bách có cái ý kiến gì về cả cái rủi ro này không um, thực ra đây cũng không phải là rủi ro mà nó nó là chiến lược phát triển của VRE tuy nhiên à. thì vâng. chiến lược phát triển này lại ảnh hưởng đến cái sự uh, gọi là tăng trưởng khi mà mình mất đi một khoản Ờ, thu nhập khá đáng kể thì như duy cũng đã nói đó là chiếm khoảng đâu đó khoảng tầm 25% tổng à, doanh thu thì à, nếu mà giả sử như cái mạng này nó mất đi thì rõ ràng đó là kết quả kinh doanh của VDE trong các năm tới nếu nó sẽ ờ, tác động không nhỏ đến cái kết quả kinh doanh của VDE đấy thì uh, Bách có thể chia sẻ thêm là cái doanh thu của cái mảng này so với cả cái doanh thu của việc là cho thuê bất động sản à cái biên lợi nhuận ấy, của hai cái mảng này thì nó có tương đương nhau không thì giả sử như là nếu mà giả sử như là bảo rằng là nếu mà bây giờ không còn cái chuyển nhượng bất động sản này nữa thì cái lợi nhuận của VRE những năm tới sẽ chỉ bằng 75% so với cả bây giờ thôi thì giả sử như là Duy có nhìn thấy là cái ờ, ROE của doanh nghiệp là những năm trong quá khứ là chỉ khoảng 10% mà mất thêm 25% ở đây nữa thì cái ROE lúc đấy chỉ còn khoảng 7,5% thì không biết là cái việc là tăng thêm cái diện tích cho thuê trong quá khứ thì và sau đấy thì là uh, là có tăng giá triển vọng tăng giá bạ giá cho thuê thì ROE của doanh nghiệp trong 5 năm tới sẽ thế nào? Um, xét về cái biên lợi nhuận gộp á, thì hiện tại mảng cho thuê vẫn là mảng mang lại uh, uh, doanh thu cũng như là lợi nhuận gộp lớn nhất cho VRE với lợi nhuận gộp đâu đó khoảng 45 ờ, trên 45 phần trăm trong khi uh, doanh thu mảng uh, à. trong khi mảng chuyển nhượng bất động sản thì đâu đó chỉ khoảng tầm 30 đến 40 phần trăm biên lợi nhuận thôi biên lợi nhuận gộp à. thôi thì uh, như thế việc mất nó cũng sẽ uh, thật ra là cái việc uh, gọi là mất thì không phải hẳn là mất mà là họ có kế hoạch để giảm dần có nghĩa là à. họ sẽ bớt phụ thuộc dần vào cái việc uh, doanh thu chuyển nhượng bất động sản mà sẽ tập trung vào việc uh, cho thêm uh, mặt bằng bất động sản bán lẻ thì như uh, như những cái luận điểm tích cực đầu tiên đó, thì diện tích sàn uh, dự kiến diện tích sàn mà trong giai đoạn tới của VRE thì họ có một cái pipeline khá là là là là mạnh về mặt tăng diện tích sàn thì như thế cái tăng cái việc diện tích sàn nó sẽ bù đắp đi bù đắp được lại cái phần giảm dần về chuyển nhượng bất động sản thì đây là một trong những cái uh, làm cho uh, ờ, VRE sẽ làm uh, là smooth hơn làm mượt hơn cái kết quả kinh doanh của họ khi mà giảm dần cái uh, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản vâng và nếu mà theo một cái góc nhìn khác của Duy thì ví dụ như là giả sử là Duy nhìn nhìn là một nhà đầu tư trung lập mà duy nhìn thì duy thấy là cái chuyển nhượng bất động sản này thì không biết là ừ, bách có cái ờ, doanh thu mà à, có cái list là những dự án đã được ờ, chuyển nhượng trong năm 2020 của VRE không và chuyển nhượng cho đối tác nào và không biết là cái việc chuyển nhượng này thì nó có đảm bảo là cái giá phe cho nhà đầu tư khi nắm giữ VRE không giả sử như là cái mảnh đất đấy là trị giá là khoảng tầm 1.000 tỷ chẳng hạn nhưng mà VRE lại sẽ chuyển chuyển nhượng với cái giá trị là khoảng 900 thì cái điều này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái ờ, cái uh, tài sản của nhà đầu tư thì bách có ý kiến gì về cái việc này à thực thực ra thì họ chỉ nhượng bất động sản ở đây đó là chỉ nhượng các sản phẩm shop house mà được phát triển ở trong các uh, ở trong ở đi cùng phát triển với các um, trung tâm thương mại thực tế thì uh, à, VRE họ có phát triển thêm các chuỗi shop house ở trong các khu vực như là à, Mỹ Tho Bạc Liêu và các tỉnh và ờ, các à, các nơi mà họ à, xây dựng trung tâm thương mại và họ tiến hành bàn giao những cái shop house đó cho những, những người khách hàng đó là những nhà bán lẻ thì à, dạ à, những người à, những người họ kinh doanh shop house những người họ kinh doanh à, bán lẻ do do vậy thì à, việc mà duy trì được cái biên lợi nhuận khoảng đâu đó 30 40 phần trăm là một cái biên lợi nhuận à, khá đáng kể và và và hỗ trợ cho VRE và nhà đầu tư mà theo bác thấy đó là nhà đầu tư sẽ không có thiệt về trong cái vấn đề này và vâng, cảm ơn à, cái sự chia sẻ rất là chi tiết của Bách đối với cả cái mảng này thì bây giờ mình sẽ sang với cả cái luận điểm cuối cùng đấy là thì Duy có nhìn thấy là cái định giá cái P trên E của VRE hiện tại là khoảng là 28 lần so với cả những cái mã khác trên sàn chứng khoán như là MWG hay PNJ thì là cao hơn rất là nhiều MWG với PNJ cũng là cái cổ phiếu bán lẻ đấy ạ và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái ROE ROA của doanh nghiệp thì cũng chỉ ở mức là gần 10% thôi trong khi MWG với PNJ thì ROA của họ à, ROE của họ đều trên 20% thì nhìn thấy ở đây là định giá thì đắt gấp đôi nhưng mà cái hiệu quả vâng thì uh, à, Bách sẽ có cái quan điểm như nào về cái việc này và thế thì hiện tại là ờ. bên, bên direct là đang định giá cái cổ phiếu này là cái mức giá mục tiêu là khoảng bao nhiêu đồng cổ phiếu vâng. À, liên quan đến việc ờ, định giá của VRE thì thực tế mà nói mình so sánh với cách ờ, à, doanh nghiệp bán lẻ khác thì nó cũng không phê lắm cho VRE vì cái bản chất tình hình vâng. kinh doanh và đặc điểm kinh doanh của mỗi công ty là khác nhau. À, à, đối với cái việc mà định giá thì hiện tại à, bên phân tích của VN Direct đang định giá là với phương pháp đó là chiết khấu dòng tiền là giá mục tiêu là 38.000 thì đây là một trong những cái giá mục tiêu gọi là kỳ vọng đối với VRE khi họ có thể phát triển được cái quỹ quy mô quỹ đất đường theo cái byline của họ là lên khoảng tầm 3 triệu mét vuông sàn vào năm 2026 thì nếu như chúng ta nhìn xa hơn có thể là vượt qua được cái dịch bệnh này cũng như là nhìn xa hơn về cái tiềm năng rõ ràng là cái tiềm năng của VRE trong cái uh, sự tăng trưởng bán lẻ của Việt Nam mình rất là tốt thì cái việc định giá bằng BE hiện tại nó cũng gọi là tạm thời là phê thôi chứ không phải đó là một cái uh, mức định giá quá cao và và và không hấp dẫn nhà đầu tư cho nên là nếu như mà ờ, muốn sở hữu một cái cổ phiếu mà họ có uh, một cái cái quỹ đất đất mà rất là dồi dào và gọi là đặc trưng ngành của nó họ cũng rất là uh, thị phần rất là lớn đối với cái doanh nghiệp uh, kinh doanh bất động sản bán lẻ thì VLE cũng là một lựa chọn khá hợp lý uh, bổ sung thêm nếu như mà chúng ta so sánh PE của VLE so với các cái uh, công ty khác mà gọi là cùng cùng ngành uh, kinh doanh bất động sản bán lẻ trong khu vực thì thực tế mà nói cái mức định giá PE khoảng tầm 22 đến uh, khoảng 22 đến 40 lần là một trong những cái uh, mức định giá mà gọi là hợp lý đối với các cái uh, doanh nghiệp bán lẻ bất động sản uh, doanh nghiệp kinh doanh uh, bất động sản bán lẻ như hiện tại cho nên là đồng ý với Duy đó vâng. là BA của VRE so với các doanh nghiệp như là Duy thì nó có thể là sẽ không hấp dẫn nhưng mà xét về bản chất thì thực ra định giá của của VRE cũng không gọi là quá uh, quá không hấp dẫn như vậy đâu Vâng, à, thì uh, tôi cũng muốn uh, thay Bách thì sẽ giải thích thêm cho quý nhà đầu tư về cái việc là tại sao mà chúng tôi nói là cái PE của VRE 27.9 thì cũng không phải là quá là không hấp dẫn so với cả những cái đối thủ như là MWG với PNJ thì chúng ta cần phải hiểu kỹ hơn cái à, cái cái business model nghĩa là cái cái kinh doanh của các công ty này thì ví dụ như MWG với PNJ thì họ sẽ chỉ xây các cửa hàng rất là bé thôi tầm 2 tỷ hay 3 tỷ rồi sau đấy là họ sẽ có thể là triển khai ngay và tạo ra doanh thu ngay nhưng mà VRE thì chúng ta đều đã biết là là xây trung tâm thương mại và trung tâm thương mại thì sẽ cần sẽ là những cái dự án rất là lớn nên có thể lên đến nghìn tỷ và những cái dự án đấy thì nó sẽ cần thời gian để triển khai và nó sẽ không thể nào ngay lập tức ghi nhận được cái doanh thu và lợi nhuận và như chúng tôi cũng đã chia sẻ thêm thì họ có 80 trung tâm thương mại và trải dài khắp 43 tỉnh thành thì những cái trung tâm thương mại này sẽ cần thời gian để họ để có thể là thực sự là kinh doanh hiệu quả và là thực sự là lấp đầy được hết cái chỗ thuê cho thuê đấy và chính vì như thế cho nên thành ra là nhìn ở bây nhìn ở cái mặt cái giai đoạn hiện tại thì là cái PE của họ là sẽ là chưa là dùng vốn được hiệu quả trong nhưng mà khi mà trong tương lai thì trong vài năm tới thì khi mà các cái uh, trung tâm thương mại kia được uh, triển khai đầy đủ và bắt đầu đi vào hoạt động thì cái nguồn vốn này nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn và cái ROE của doanh nghiệp sẽ được cải thiện thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi nói rằng là lý do vì sao mà VRE 27,9 PE này thì cũng không phải là quá là đắt so với cả những cái doanh nghiệp khác ngoài ra nữa thì là nếu mà so cái chỉ số PE của, VRE với những cái doanh nghiệp cũng về trung tâm thương mại mà ở trong khu vực thì là cũng là đang ở cái mức hợp lý là đều trên 20 lần và sau đây thì tôi sẽ tổng kết lại những cái thông tin của ngày hôm nay của chúng ta về cái cổ phiếu VRE này thì đấy là thứ nhất là về vĩ mô thì chúng tôi sử dụng cái mô à, cái ờ, phương pháp là 4M để có thể tổng kết cho quý nhà đầu tư thì thứ nhất là 4M ở đây là sẽ là meaning macro nghĩa là vĩ mô hay là ý nghĩa của cái ngành này most thì là cái lợi thế cạnh tranh management thì là chính là ban lãnh đạo và merchant safety and catalyst thì nó sẽ chính là cái việc là mình đầu tư vào đây thì định giá nó sẽ thế nào và trong tương lai thì mình đang kỳ vọng cái gì nó sẽ làm tăng giá của cổ phiếu thì đối với cả cái mini macro thì chúng tôi cái việc là triển vọng vĩ mô sẽ thúc đẩy ngoài ra nữa thì là cái việc là dịch bệnh covid kéo dài thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhóm bán lẻ này đối với cả cái lợi thế cạnh tranh thì chúng ta cũng đã phân tích qua những cái đặc điểm của nó đấy là chính là về việc là vị thế của của VRE là cái nhà phát triển trung tâm thương mại lớn nhất về quỹ đất số 1 ngoài ra nữa thì là họ cũng có cái ờ, hệ thống hệ sinh thái của Vingroup giúp cho cái việc là cho thuê giá mặt bằng có thể cao hơn thì còn đối với cả rủi ro trong việc cạnh tranh thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là họ sẽ phải cạnh tranh với cả những cái trung tâm thương mại khác ví dụ như là Lotte, Bixi, Ion, Moon hay là Circle K và việc là và ngoài ra nữa thì họ còn bị chịu rủi ro là cạnh tranh bởi thương mại điện tử thì cái rủi ro này thì cũng có rất là nhiều bên nhắc tới nhưng mà chúng tôi lại không đưa vào là một trong những rủi ro chúng tôi quan ngại nhất ngày hôm nay tại vì do là chúng tôi thấy rằng là cái thói quen mua sắm ở trung tâm thương mại nó sẽ không hoàn toàn là bị cạnh tranh bởi cái thói quen mua sắm qua thương mại điện tử bởi vì do dù sao thì việc người ta đến trung tâm thương mại để mà shopping thì cũng là một cái thú vui để giải trí cuối tuần chứ không phải là đơn thuần chỉ là việc là nhu cầu mua sắm bình thường và cái đối với cả management thì chúng tôi chưa nhận ra cái điểm tích cực nào của cổ phiếu còn về tích cực thì đây là những cái ban lãnh đạo mà rất là dày dặn trong cái lĩnh vực bất động sản VRE thì lại là công ty con của Vingroup thì sẽ tận dụng rất là tốt cái hệ sinh thái của Vingroup này. Ngoài ra thì cũng có một cái quỹ đất rất là lớn so với cả các đối thủ. Và đối với cả cái việc định giá thì hiện tại là chúng tôi đang định giá cổ phiếu này khoảng tầm 38.000 đồng một cổ phiếu. Và ngoài ra nữa thì là cái ờ, quý 1 này thì sẽ có khoảng là tầm là 3.000 tỷ lợi nhuận. Mặc dù là bị ảnh hưởng bởi Covid, cái điều tiêu cực thì chúng ta sẽ thì chúng tôi đang nhìn thấy là cái định giá ở đây thì nó chưa thật sự là cái thị cái chỉ số PE và ROE nó chưa thể hiện là sự hấp dẫn ngay để nhà đầu tư có thể là à, có thể quan tâm đầu tư thì đấy là những cái ờ, thông tin tóm tắt của chúng tôi về cái cổ phiếu VRE này và bây giờ thì chúng tôi sẽ dành ra 5 phút quảng cáo thì hiện tại bên cạnh cái chương trình cổ phiếu 360 độ thì chúng tôi còn có cái chương trình la bàn đầu tư là phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ hai hàng tuần nói về các tiêu điểm vĩ mô và cập nhật các thông tin nóng nhất về các kênh tài sản đầu tư cho quý nhà đầu tư nghe và ngoài ra nữa thì chúng tôi có một cái chương trình là tiêu điểm đầu tư là nhận định các ngành theo hai quan điểm là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và ngoài ra thì là sẽ chọn ra những cái cổ phiếu mà rất là tiềm năng để mà phân tích để mà chia sẻ với quý nhà đầu tư và sẽ được up lên trên YouTube vào lúc 14 giờ thứ tư hàng tuần và chương trình thứ ba sẽ là chương trình 360 độ cổ phiếu ngày hôm nay phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần và cuối cùng là một chương trình rất là hot khác đấy là chương trình đối thoại về PM thì thứ bảy hàng tuần à, cách hai tuần thì sẽ có một số bây giờ chúng ta sẽ là sang phần hỏi đáp với cả quý nhà đầu tư ngày hôm nay câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Vũ Cương là ảnh hưởng của dịch Covid như thế nào đến các trung tâm thương mại của VRE thì như chúng tôi đã trình bày với cả quý nhà đầu tư thì cái ờ, dịch Covid này thì nó sẽ ví dụ như năm ngoái thì VRE đã phải hỗ trợ là 600 tỷ cho khách thuê của họ và cái đấy thì là nó sẽ tính vào chi phí và ảnh hưởng đến cái lợi nhuận và cái 600 ờ, tỷ đấy là cho hai quý và trong đấy thì có những cái quý mà sẽ phải giãn cách xã hội hoàn toàn còn đợt này thì cái việc giãn cách xã hội nó sẽ à, bớt căng thẳng hơn và nó sẽ không dài như cái đợt trước và cho nên là thành ra là chúng tôi sẽ thận trọng là ước tính là sẽ khoảng tầm là 300 tỷ đền bù à 300 tỷ hỗ trợ cho khách thuê và qua đấy thì là cái lợi nhuận năm nay của VRE sẽ ở mức là khoảng tầm 3.000 tỷ lợi nhuận sau thuế nhỉ Bách nhỉ ừ, sau thuế Ờ, à, bạn, bổ sung thêm nữa đó là ừ, bổ sung thêm một ý nữa thôi đó là việc à, à. À, tác động của covid đợt này đối với giãn cách xã hội ở thành phố hồ chí minh á thì cái diện tích mà cho thuê mặt bằng của à, VRE ở thành phố Hồ Chí Minh là rơi vào đâu đó khoảng tầm chiếm khoảng tầm 25 đến 30 phần trăm tổng diện tích cho thuê mặt bằng của à, của cả VRE cho nên đây cũng là một con số khá là đáng kể tuy nhiên là nó cũng sẽ không có tác động à, nhiều giống như năm ngoái khi mà giãn cách xã hội lên lên à, toàn quốc lận còn năm nay thì chỉ có ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thôi thì nó sẽ chỉ tác động khoảng đâu đó khoảng từ 25 đến 30 phần trăm diện tích sàn tại à, khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung là năm nay vẫn sẽ có tăng trưởng đúng không so với đúng cả năm ngoái bởi vì do phục hồi nhờ Covid và bạn DBM thì có chia sẻ rằng là cổ phiếu này mình thấy giờ không còn hấp dẫn lắm không biết có nên mua không thì bác có thể chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư về việc này Ờ, thì thì như chia sẻ nãy giờ à, đối với các nhà đầu tư thì à, ờ, VNE là một trong những à, cổ phiếu mà bị tác động khá nặng à, mình cho là nặng à, nhất đối với cái dịch covid khi mà cái à, doanh thu của họ bị tác động một cách trực tiếp khi mà các thương mại bị đóng cửa hoàn toàn nó không như là các à, công ty bán lẻ khác như MLG hay B&J là một họ vẫn còn duy trì được à, những kênh như là kênh online hay là những cái chuỗi như là bách hóa xanh mà vẫn được mở cửa là họ hoàn hầu như là bị đóng cửa hoàn toàn cho nên là à, đây là trong ngắn hạn thì à, đây gọi là một cái khó khăn khá lớn đối với VRE còn à, đối với dài hạn có thể tầm nhìn là chúng ta thấy được là tầm nhìn à, khi mà cửa trên con sóng gọi là tăng trưởng của bất động sản à, của bán lẻ tăng trưởng đó, thì VRE vẫn là một cổ phiếu tốt vâng và quan điểm quan điểm của chúng tôi là là cổ phiếu VRE thì trong ngắn hạn thì sẽ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và do là các dự án cũng chưa triển khai hết cho nên thành ra là nó sẽ chưa hấp dẫn ngay nhưng mà nếu mà nhìn về lâu về dài thì với cái vị thế xung bán lẻ ngoài ra nữa thì là của Việt Nam vẫn còn rất là tươi sáng thì đây sẽ là một cổ phiếu mà phù hợp để có thể nắm giữ lâu dài à, giống như bạn Lê Ngọc Ân có nói thì VRE này tích sản theo DCP là hợp lý nhất chúng tôi cũng nhận thấy là cũng sẽ đồng tình với cả cái quan điểm này của bạn và sau và đây là ba cái câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta đến với cả cổ phiếu này và sau đây thì tôi xin phép là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và theo dõi theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần trong chương trình lần sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Kính chào mọi người.